Chào tất cả các bạn, ở tập trước Vũ Hồn Đế Quốc phải chạy tán loạn thì ở tập 225 đấu la đại lục. Khi bị bỉ đông thấy ra các thần nỗ bắn ra lần thứ ba, phụ trợ hệ hồn sư và hồn sư cấp thấp của Thánh Long quân đoàn ngã xuống từng mảng lớn, nàng không khỏi nhắm mắt lại một cách thống khổ, lúc này nàng mới phản ứng lại. Chính mình đã ra mệnh lệnh sai lầm, tuy rằng địch cường hãn, nhưng Thánh Long quân đoàn dù sao cũng là quân đoàn do toàn bộ hồn sư hợp lại mà thành nếu như để cho hồn sư đỉnh cấp đứng ở phía trước, rồi phía sau từ từ triệt thoái, thì cho dù có tổn thất cũng tuyệt không có tổn thất lớn lao đến như vậy. Nhưng mà hiện tại có nói gì thì cũng không còn kịp nữa, sau cùng bị bị đông nhìn thoáng qua đường Tam đang ở xa xa, hét lên một tiếng gọi phong hào đấu la của phe mình rồi bay nhanh thối lui về hướng ra lăng quan, trước khi rời đi vẫn không quên mang theo xà mâu đấu la đang bị trọng thương. Ngoài xà mâu đấu la bị trọng thương ra, còn có tên phong hào đấu la bị giết trong đoàn hồng quang lúc nãy vậy là đã mất hai tên, lại còn thêm thiên tượng hô duyên chấn cùng với thánh long thác bạt hị chuyến này không thể nghi ngờ là võ hồn đế quốc tổn thất quá nặng nề. Đôi mắt to của tiểu vũ khẽ chớp, không có chút gì là suy nhược cả, cười khổ nói. ngô ca ca của ta ơi, ngươi quên rồi sao, ta có vô địch kim thân hộ thể mà. Một kích của bỉ bỉ đông không làm gì được ta cả, nhưng ngươi truyền cho ta nhiều hồn lực như vậy, ta chịu không có nổi a. À. Đường Tam lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, thở hắt ra một tiếng ôm chặt lấy tiểu vũ hắn cúi đầu kề sát vào gương mặt của tiểu vũ. Nhà đầu, người dọa chết ta rồi. Đột nhiên đường tam phát một cái vào mông tiểu vũ, tiểu vũ ngẩng đầu lên nói một cách đáng thương. Ca, sao ngươi lại đánh ta? Đường tam hừ một tiếng. Nếu như ngươi đã dùng hết ba lần vô địch kim thân, ngươi cũng xông lên như lúc nãy đúng không? Tiểu vũ cười hì hì nói. Cho nên ngươi càng phải chú ý sự an toàn của mình, nếu không thì không thể trách ta được. Đoạn tấu hài nha mọi người hi hi. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đã lui về đến đầu thành của Gia Lăng Quan, cho đến bây giờ, nàng mới lặng lẽ ộc ra một ngụm máu tươi vào trong tay áo của mình, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thứ đồn đấu la trầm giọng nói, bệ hạ, nếu không phái quân đoàn tiên sứ ra, thì tổn thất của chúng ta. Không thể phái quân đoàn tiên sứ ra được, Bỉ Bỉ Đông nói với một vẻ âm u bất định. Trước khi chưa biết rõ ràng loại vũ khí gì đã giết chết một số lượng lớn hồn sư của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho quân đoàn hồn sư mạo hiểm hồn sư không phải là binh lính, dù ta có xuất ra lực lượng mà ta đã ẩn giấu đó, trong một thời gian ngắn cũng không thể làm được gì nhiều truyền mệnh lệnh của ta, quân đoàn thiên sứ cố thủ trên đầu thành phòng ngừa quân địch công thành. Vừa hạ lệnh, ánh mắt bị bỉ đông vừa nhìn vào tam xoa kích ngâm đen đang bình thản cắm sâu vào tới bên trong tường thành. Bệ hạ, xin hãy mau phái quân đoàn hồn sư đi cứu viện, quân đoàn trang bị nặng của chúng ta đã không duy trì được nữa sắc mặt bị bị đông trầm trọng nhìn đám tướng lĩnh trước mặt rồi quả quyết nói. Quân đoàn hồn sư đã không thể tái chiến, ta đã nói rồi, chưa làm cho rõ ràng loại vũ khí nào đã sát thương một số lượng lớn hồn sư thì không thể tiếp tục mạo hiểm. Các ngươi phải hiểu rằng, mặc dù quân đoàn trang bị hạng nặng trọng yếu thật, nhưng tác dụng của quân đoàn hồn sư mới là mang tính quyết định chỉ cần quân đoàn tiên sứ còn tồn tại, dựa vào thế hiểm trở của gia lăng quan, chúng ta sẽ không sợ bị thiên đấu đế quốc công phá tiếp theo. Hãy truyền mệnh lệnh của ta, triển khai toàn bộ công kích từ xa, yểm hộ cho quân đoàn trang bị hạng nặng lui lại, quân đoàn thiên sứ thủ hộ bên trong tường thành, nếu như quân địch theo vào hãy lập tức ngăn chặn. Tiểu Tam, Tam xoa kích của ngươi. Đại sư có chút lo lắng nói với đường Tam, theo kinh nghiệm nghiên cứu về hồn sư của hắn, tự nhiên nhìn ra thực lực của Bỉ Bỉ Đông và đường Tam đối lập nhau, nếu như không có hải thần Tam xoa kích, đường Tam tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nói, sư phụ, ta tự có biện pháp, ngài yên tâm đi. Vừa nói, hắn đã nhờ vào sự che chở của hồn sư chung quanh mà lặng yên biến mất hắn sao lại chịu bỏ đi thần khí của mình chứ? Hiệu quả ẩn thân của hắn hài hộ thân cháo làm cho hắn biến mất giữa hư không, nương theo đại quân bên mình rút lui, hắn cũng lặng yên tách ra chạy nhanh như chớp về phía ra lang quan. Thế nhưng, khi đường tam sắp tiến vào phạm vi khống chế hiệu quả của khống hạc cầm long, đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng, trên tường thành, ánh mắt như lợi kiếm của bỉ bỉ đông đã chiếu thẳng vào mình. Một mình tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông không đủ để phát hiện đường tam, nhưng dưới sự chú ý toàn lực, liên hợp thêm tinh thần lực của tên phong hào đấu la kia, thu nhỏ phạm vi dò xét, vẫn phát hiện được vị trí của đường tam. Trôi về phía sau, đường tam không ẩn thân nữa mà hiện ra bản thể, nhìn Bỉ Bỉ Đông trên tường thành ra lăng quan, trên mặt thoáng vẻ thản nhiên cười lạnh bằng vào như vậy muốn ngăn cản ta lấy lại hải thần tam xoa kích hay sao? Riêng về thực lực, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên có thể tin tưởng như vậy, nhưng hải thần tam xoa kích là vũ khí chỉ thuộc về hải thần, ai cũng có thể dễ dàng đụng tới hay sao? Tinh thần lực tập trung trong nháy mắt, lạc ấn trên trán của hải thần tam xoa kích chợt lóe sáng, kim quang mãnh liệt từ trên phủ xuống thân thể đường tam. Trong khoảnh khắc năng lượng ba động mà phóng xuất, tinh thần ba động kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt tăng lên cực điểm không sai, nơi này tuy không có rừng cây, đường tam cũng không thể sử dụng làm ngân lĩnh vực của mình để tăng cường tinh thần lực trên diện rộng, nhưng hắn vẫn còn một lĩnh vực khác hỗn hợp quang mang hai màu trắng hồng từ dưới thân đường tam trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn quang mang ngưng tụ mà không tiêu tán, chỉ động tại thân thể hắn, sát khí kinh khủng ngưng tụ hướng thẳng về phía bỉ bỉ đông đang đứng trên tường thành ra lăng quan. Hắn muốn làm gì đây? Bỉ bỉ đông cau mày, nàng không tin đường tam dưới sự tập trung của mình còn dám đến đây thu hồi hải thần tam xoa kích nếu như hắn dám đến, bằng vào chính mình cùng với thực lực của đám phong hào đấu la bên cạnh, chắc chắn hắn có đi không về nhưng hắn đang ở khoảng cách ngoài xa 2.000 thước, hồn kỹ của mình cũng không cách nào với tới, khoảng cách quá xa, hắn có thể làm gì được chứ? Đường Tam đã cho đáp án rất nhanh, hắn đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt hắn đã hoàn toàn bị kim sắc bao phủ, sát thần lĩnh vực cô động cơ hồ bao trùm toàn thân hắn quang mang hai màu trắng hồng mang theo sát khí kinh khủng tới cực điểm dung nhập với kim quang trong mắt hắn phóng xuất ra. Hai đạo mục quang hòa hợp thành một thể trên không, dưới quang mang hai màu trắng hồng làm cho nổi bật đột nhiên bạo phát, từ khoảng cách 2.000 thước hướng về phía bị Bỉ Đông ở Gia Lăng Quan phóng tới. Khi đường tam phóng xuất ra đạo mục quang đó, trong nháy mắt bị Bỉ Đông chỉ cảm thấy tinh khí thần của mình không thể nào rời khỏi thân thể, ngay cả không khí chung quanh thân thể cũng dường như bị hút đi. Đó không phải chỉ đơn giản là sát khí hóa thành thực thể, với khoảng cách xa như vậy, còn có thể làm cho nàng sinh ra phản ứng như thế có thể chứng minh rất nhiều chuyện sát khí kinh khủng đến cực điểm giống như một cái miệng khổng lồ đang tôn vệ, dù chung quanh còn có mấy tên phong hào đấu la bảo vệ, trong khoảnh khắc này Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác được chính mình bị cô lập không ai trợ giúp. Quang mang trắng hồng mãnh liệt được kim quang bao phủ bên ngoài, khoảng cách 2.000 thước trong nháy mắt cảm giác như không còn nữa. Bỉ Bỉ Đông kêu to một tiếng, hoa văn mạng nhện trên đầu chợt biến thành màu tím đen, ngưng tụ lại thành một đạo quang mang màu tím đen mà nghênh đón, cho dù là nàng ở khoảnh khắc này cũng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Nàng đã từng cùng với đường tam va chạm tinh thần lực, nhưng khi đó tinh thần lực của đường tam mặc dù đã đạt tới hảo hãn cảnh giới, nhưng hồn lực vẫn chỉ có hơn 80 cấp lúc này, hồn lực của đường Tam đã chính thức đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, tinh thần lực tự nhiên tăng lên một lần nữa. Thế nhưng, mắt thấy kim quang mãnh liệt kia sắp tới trước mặt, Bỉ Bỉ Đông thậm chí đã chuẩn bị thật tốt để nghênh đón trùng kích tinh thần, vừa đem tinh thần lực của tên phong hào đấu la kia hợp với tinh thần lực của nàng để phòng ngự, đạo kim quang kia sau khi qua khỏi con sông hộ thành đột nhiên chuyển hướng về phía bề mặt của hải thần tam xoa kích. Bị lừa rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Bỉ Bỉ Đông, liền không chút do dự bay thẳng lên không, lao thẳng xuống hải thần tam xoa kích ở dưới thành. Đại sư hiểu được, đương nhiên nàng cũng hiểu được chỉ cần đường tam không thu hồi được thần khí chân chính này, như vậy thực lực của hắn sẽ giảm xuống một bậc, lần sau trong chiến đấu gặp hắn sẽ nắm chắc đánh chết hắn vì vậy cho nên bất luận thế nào, bị Bỉ Đông cũng không muốn chứng kiến đường Tam thu hồi lại thần khí này. Vào lúc này, đường Tam ngoài xa hai ngàn thước đã bay lên, Lam Ngân Hoàng xương đùi phải và tà ma hồ kình vương xương đùi trái hai đại hồn cốt cùng lúc phát lực đẩy thân thể hắn như một viên đạn bắn thẳng về phía Gia Lăng Quan. Phản ứng của Bỉ Bỉ Đông đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng được đạo kim quang thêm vào hai màu hồng bạch đang xông thẳng về phía trước, dường như có mắt chiếu thẳng vào hải thần chi tâm trên hải thần tam xoa kích. Lúc này thân thể của Bỉ Bỉ Đông đang từ trên cao hạ xuống, đánh về phía hải thần tam xoa kích, muốn ngăn cản đường tam thu hồi ngay khi nàng vừa đem hết tinh thần lực đặt trên người đường tam đang chạy tới, đạo kim sắc quang mang lúc nãy đột nhiên tấn công nàng. Trong lúc vội vàng, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể vội vã thu năng lượng tinh thần trở về rồi lại xuất ra năng lượng tím đen chỉ vừa mới xuất ra khỏi thân thể nàng đã va chạm kịch liệt với đạo kim quang nó cùng lúc đó kim quang từ trên hải thần chi tâm của hải thần tam xoa kích phóng ra mãnh liệt. Oanh, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy trong đại não của mình trong nháy mắt phảng phất nổ tung, thống khổ kịch liệt lan tỏa toàn thân, đạo kim quang nọ không chỉ tràn ngập tinh thần lực kinh khủng trùng kích vào đồng thời còn mang theo khí tức thần thánh của hải thần tam xoa kích cùng với sát khí kinh khủng cô động tới cực điểm mang theo khí thế rộng lớn minh mông, loại sát khí này mang cho nàng cảm giác áp bức kinh khủng nhưng lại có mấy phần quen thuộc. Trước mắt hoàn toàn trống rỗng, thân thể bị bị đông trọng thương đồng thời thất khiếu đều chảy máu làm cho nàng nhìn qua cực kỳ kinh khủng cả người dưới sự trùng kích mãnh liệt nọ lộn ngược về phía sau một vòng, nặng nề hạ trên thành tường cùng lúc đó, tên phong hào đấu la mà bị bị đông mượn tạm tinh thần lực cũng bị thất khiếu chảy máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống tại chỗ. Va chạm tinh thần lực so với va chạm hồn kỹ còn nguy hiểm hơn, cho dù là thực lực của phong hào đấu la, một khi gặp vấn đề cũng rất có thể là chí mạng. Mà lúc này đường Tam đã tới bên bờ sông Hộ Thành, tay phải vung lên, dưới sự theo dõi chăm chú của mấy vạn tên tướng lĩnh binh lính cùng hồn sư của võ hồn đế quốc, hải thần Tam xoa kích giống như rồng bay ra biển về trong tay hắn. Đường Tam không dừng lại chút nào, thậm chí không thèm liếc qua bỉ bỉ đông đang bị trọng thương, phóng người lên quay về bên phe mình trên tường thành còn có 6 tên phong hào đấu la đầy đủ sức chiến đấu của võ hồn đế quốc. Trong khoảnh khắc này không tên nào dám đuổi theo, chỉ có thể lấy mắt nhìn đường tam ung dung rời đi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, đường tam không ngừng gào thét trong lòng bị bị đông bị trọng thương đương nhiên hắn biết, nhưng lúc này hắn cũng như đèn cạn hết dầu hắn có thể khẳng định, nếu như lúc nãy mình ngưng tụ lực lượng cuối cùng công kích bị bị đông một lần nữa, Tuy bị bị đông không chết được nhưng thân thể sẽ lại càng bị thương nặng hơn nhưng muốn làm như vậy thì có lẽ mình phải bồi thường cả tánh mạng. Một kích khi nãy, đường tam đúng là đã đem Tu La hiện thân là tiến hóa cuối cùng của sát thần lĩnh vực phóng xuất ra, nhưng không có làm cho ảo ảnh của Tu La hiện thân xuất hiện, nhờ vậy mới qua mặt được bị bỉ đông sau đó lại tạm thời mượn uy lực của tu la hiện thân hòa hợp thành một thể với từ cực ma đồng của mình mà phóng xuất ra đạo tu la ma quang tấn công bị bỉ đông. Nếu không phải như vậy, tuy tinh thần lực của hắn mạnh thật, nhưng muốn đả thương bị bị đông ở cách xa hai ngàn thước làm sao có thể được cơ chứ. Đương nhiên, tất cả những chi tiết này, cũng chỉ có duy nhất một mình đường Tam có thể minh bạch. Cho dù bị bị đông đã bị thương nặng cũng không rõ đường Tam làm như thế nào thế nhưng, dưới mắt của đại quân tướng sĩ của hai bên, hoàn toàn là một khái niệm khác hẳn bọn họ chứng kiến chỉ có bị bị đông bị đánh trọng thương, thất khiếu chảy máu, té trên tường thành của Gia Lăng Quan, còn đường Tam thì ngạo nghễ đoạt lấy hải thần Tam xoa kích ung dung trở về nhưng lại không nhìn thấy thân thể đường Tam đã suy yếu. Video đến đây đã kết thúc, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để xem